cho tôi được một lần nhìn hoa răng đầu ngõ một lần cài hoa đó lên tim một lần dìu em sang nhà mới tình yêu trong tâm với ngọt tim cho tôi được một lần nhìn trăng soi trọn tôi một lần nhìn mây ngủ quên trôi một lần chờ thương yêu ngàn lối niềm tin xa về tới người sáng trên lưng đôi xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó, đó.